Rồi, hello, xin chào tất cả anh em đã đến với ờ, kênh của Cường Phước Lộc Thì hôm nay à, sẵn tiệc à, mình cũng đã đi à, lễ đồ xong xuôi rồi đó thì mình cũng à, làm một cái video gửi đến em về cái bộ môn tài xỉu việt. cũng à, rất nhiều anh em khu vực miền Tây khu vực miền Trung và khu vực miền Bắc cũng đã điện cho Cường và cũng nói là à, anh ơi anh làm một cái video về à, cái à, kính ấp chồng đi thì nói cho anh em biết cái này kính ấp chồng là cái bộ môn quánh không tan có nghĩa là kính áp tròng này anh em đeo vào nó hỗ trợ cho anh em chỉ có 70 80 phần trăm về cái bộ môn à, đánh anh em tỷ lệ thắng anh em á thắng thì 70 nha anh em thua chỉ có 30 phần trăm thôi nói tới kính áp tròng thì cũng à, khá là nhiều à, người biết và cũng chưa anh em chưa biết thì bây giờ mình nói luôn cho anh em xem thì hiện tại là cường cũng đã đeo cái kính áp tròng là bắt rồi và cường cũng sẽ làm và test luôn cho anh em xem về cái kính này đó để chứng thực cho anh em xem và những cái anh em mà đã theo dõi kênh của cường và những anh em à, chưa theo dõi kênh của Cường thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được Cường tư vấn và Cường sẽ à, chỉ anh em cách chơi và anh em có thể kết bạn Zalo hoặc là anh em lên YouTube bấm số điện thoại sẽ ra kênh của những cái video của Cường Cường làm rất rất nhiều về bộ môn tài xỉu, bầu cua, bài đó tất cả đều có ở trong kênh của Cường bên YouTube anh em chỉ cần lên YouTube bấm số điện thoại của Cường và sẽ hiện ra rồi thì bây giờ mình sẽ à, test cho anh em xem luôn 10 chén đánh kính xem là như thế nào có nghĩa là nó sẽ có những chén phản nha anh em chứ không phải là không phản còn bây giờ mình nói là hột nào cũng được đó kể cả người ta chơi hột công kiện của anh em luôn anh em chỉ cần đeo kính và quấn chuyên về nắp đỏ quấn kính nha bây giờ sẽ test cho anh em xem luôn vài chén cho anh em xem là nó hiệu quả như thế nào chén đầu tiên bây giờ cây này mình thấy là nhị nhị tam khẳng định em một ngàn một trăm một nghìn một tỷ luôn quýnh xỉu nhị nhị tam anh em thấy chưa kính này quýnh cực kỳ sướng luôn đó, nhưng mà anh em càng ngồi càng cái càng tốt nha hiện tại là theo mình ngồi mình đánh á, bây giờ làm mình làm cái đi ví dụ mình đeo kính mình làm cái thì cái người tay ngồi sẽ quýnh với mình mình sẽ ra hiệu hiệu dấu như thế nào đó là tùy anh em như cái này là quýnh ngủ nè anh em đó ngủ tam bây giờ ngủ tam tài hay ngủ tam xỉu tùy anh em nhưng mà quýnh ngủ tam nha anh em anh em thấy chưa có ngủ tam đó nè ngủ tam nhất gián thứ ba hai cây ngủ quýnh tài luôn anh em anh em thấy chưa cực kỳ nhanh đó mà kính này hỗ trợ cái này cực kỳ tốt chứ không phải là đơn giản đâu giá cũng cực kỳ hữu nghị dễ thương cho anh em luôn cái này lục tam lục tam quýnh tài thôi xỉu bỏ đúng không ạ lục tam ăn lục tam thu xỉu chén thứ năm sẽ có những chén phản nha anh em chứ không phải là quýnh anh em cứ lúc nào cũng được ăn chăm chăm là không có rồi như chén này bây giờ thấy cây ngủ thôi bây giờ quýnh ngủ tài ngủ xỉu tùy anh em theo mình thì quýnh ngủ tài ngủ tứ nhị anh em thấy chưa chén thứ sáu anh em phải dùng kỹ năng kỹ thuật của anh em nữa chén này bây giờ nó thẳng luôn hai cây ngủ quýnh tài hai ngủ một nhất anh em thấy chưa đó chén thứ 9 thứ 8 nhé đánh xong rồi mình sẽ nói tiếp chén này bây giờ thấy lục lục tài anh em thấy chưa lục thứ nhất tài 11 nút chén thứ 10 lục tài tiếp tục lục xỉu thấy chưa ăn ăn lục thua thua tài anh em sẽ có những trắng phản như thế này đó thì anh em à, đã theo dõi kênh của cường và anh em đã à, chưa theo dõi thì anh em à, nhớ đăng ký kênh ủng hộ like cho cường và cường nói sơ về cái bộ môn kính này kính này bảo quản cho anh em từ 3 đến 6 tháng chơi khoảng cách từ một mét quay đầu và đánh chuyên về nắp đỏ nhìn xuyên nắp đỏ luôn nha anh em nhìn xuyên nắp tài xỉu nói vậy cho cho nhanh những cái nắp đen nắp xanh nắp vàng nắp tím là không thấy riêng nắp đỏ là ok chơi kính được còn muốn biết chơi như thế nào thì anh em nên nên nên nên, nên gọi số điện thoại gọi trực tiếp cho cường và cường sẽ là hỏi anh em ở ở đó anh em chơi như thế nào cách thức chơi như làm sao nắp gì dĩa gì hột gì cường sẽ là người tư vấn cho anh em 24 trên 24 luôn đừng nói 3 trên 7 nữa 24 24 luôn 1 giờ sáng 2 giờ sáng cường vẫn sẽ nghe máy cho anh em rồi bên cường còn cung cấp cho anh em về bài bầu cua những dòng máy đánh bài xì dách xì tố anh em nếu mà đăng ký kênh của cường thì anh em sẽ biết bên cường đầy đủ làm những cái tất cả các video cho anh em xem rồi đó còn anh em chưa xem á thì anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn về cái bộ môn tài xỉu bịp bầu của bịp và bài bịp rồi rồi xin chào anh em nha